Cô có ví dụ đầu tiên. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế thì hết bao nhiêu thời gian? Các con nghe lại nhé. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm thì hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế thì hết bao nhiêu thời gian? bài toán cho biết điều gì và yêu cầu chúng mình tìm điều gì. Các con thấy bài toán này cho biết là có một sản phẩm thì làm mất 1 giờ 10 phút và bây giờ tìm làm 3 sản phẩm như vậy hết bao nhiêu thời gian. Muốn làm được thì rõ ràng cô trò chúng mình phải thực hiện phép nhân đúng không nào? Chúng mình lấy 1 giờ 10 phút và nhân với 3. Ta sẽ làm là 1 giờ 10 phút nhân với 3, ta sẽ ra số thời gian Thông thường khi làm vào nháp thì cô giáo sẽ đặt tính. Và đặt tính ta đặt như thế nào? Chúng ta cũng đặt giống như là khi ta đặt tính phép nhân, chỉ có điều là ta vẫn ghi giờ và phút. 1 giờ 10 phút ta nhân với 3. Sau đó ta thực hiện. Giống như cộng trừ ta cũng làm lần lượt từ thời gian nhỏ đến thời gian lớn. Như vậy ta cũng thực hiện từ phải qua trái. Cô sẽ làm như sau. Cô sẽ lấy 10 phút nhân với 3 đã. Cô sẽ bằng 30 phút. Sau đó cô nhân với giờ, 1 giờ cô nhân với 3, cô sẽ bằng 3 giờ. Như vậy thì 1 giờ 10 phút mà nhân với 3, ta sẽ có 3 giờ 30 phút. Hay nói cách khác là để làm được 3 sản phẩm thì phải mất 3 giờ 30 phút. Và cô đã nhân ra nháp như thế này. Các con đã hiểu chưa? Chúng mình cùng tìm hiểu một ví dụ nữa nhé.